Có một Phật tử hỏi rằng, Kính bạch Thầy, con có chuyện mong Thầy giảng dạy giúp ạ. À. Con trai con đêm nằm mơ thấy người lạ, không biết là người âm hay người dương. Hỏi, tháng năm sinh cháu, chót nói với họ, liệu có làm sao không ạ? À? Con mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy giúp con, con tri ân công đức Thầy. Tức là Phật tử này nói rằng có cậu con trai đêm nằm mơ thấy người lạ, thì không biết là người âm hay người dương vào à, nên thì người lạ này không biết người âm người âm tức là người chết rồi người dương là người chưa chết nghe không Đấy. thế thì hỏi cái người này đến để hỏi ngày tháng năm sinh của cháu và cháu lại chót nói cho cái cái người trong mộng ấy nghe rồi thì không biết có làm sao không phật tử này lo thì kính thưa đại chúng á, cái chuyện giấc mơ của chúng ta thì nó có nhiều nhân duyên lắm mà có những giấc mơ gọi là mộng mị ban ngày ta làm gì tối ta mơ chuyện ấy vào ngày làm sao đêm chiêm bao làm vậy phải không ngày ta ngồi mà đếm tiền ngân hàng tối ta làm mơ toàn thấy tiền thôi nghe không đấy cũng là cái ngày làm sao chiêm bao làm vậy thế còn cũng có cái giấc mơ là bệnh lý nghe không? chúng ta bị bệnh cái gì đó thì nó báo ở trên cái thần kinh của chúng ta biến hiện ra cái giấc mơ báo bệnh nha thế thì ngày xưa thì các cụ cứ hay kinh nghiệm bảo mơ mà thấy gọi là máu là là suối là hạn nghe không? mơ dùng răng nghe không? thế rồi bây giờ nhiều cái mơ lắm nhất là bây giờ mấy anh đánh lô đề thì suốt ngày nó hỏi mơ xem hôm nay có dám phải bãi phân nào không, nghe không? dám bãi phân là nó thấy thích lắm nên là bảo là may mắn nghe không? hay là chim ỉa lên đầu là thích lắm đấy là mơ thế nên thưa đại chúng đối với đạo phật ấy, thì thế này giấc mơ thì à, nếu có những cái giấc mơ là gọi là giấc mơ điểm báo hoặc là của thế giới tâm linh họ báo thì giấc mơ đấy chúng ta mới cần xem xét còn giấc mơ báo bệnh này những cái giấc mơ do mộng mị ban ngày làm gì tối ta chiêm bao lại thì cái đấy không quan trọng nhé thế trường hợp của cháu đây thì phải tìm hiểu xem cháu á, trong cái giai đoạn trước khi nó mơ này tinh thần nó thế nào nó có được khỏe mạnh hay không nếu nó là người khỏe mạnh bình thường và giấc mơ này khiến nó tỉnh dậy nó thấy bình thường khi chúng ta ngủ mà chúng ta mơ chúng ta dậy chúng ta thấy người khỏe mạnh thanh thản thì nó là ổn còn chúng ta thường gặp những giấc mơ dữ thì nó không tốt trong kinh phật cũng nói đấy đêm ngủ chiêm bao người mà có ác nghiệp thì thường thấy giấc mơ dữ nghe không nhé thế cho nên phải hỏi cháu nếu cháu thức dậy cháu không thấy bàng hoàng không thấy sợ hãi gì thì không có vấn đề gì nghe không còn đây là sau khi nó kể chuyện rồi thì mẹ lo mẹ nghĩ là thế nói tên nói tuổi này chắc là về muốn bắt đây bắt lính ở đây chắc là <laughs> dễ muốn bắt lính nhưng mà thầy nói trường hợp này theo như thầy thì thầy tin tưởng không có vấn đề gì nha cái chuyện đấy là cái chuyện cháu nó mộng mị bình thường không có vấn đề gì không phải lo nhé